bí ẩn vùng đất tử thần khiến quân đội Nga khiếp sợ. Dù đã bước sang khoa học kỹ thuật phát triển, vệ tinh do thám có mặt khắp nơi. Nhưng trên thế giới lại có những vùng đất bí hiểm và ma quái mà cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ ai dám đặt chân đến. Dưới đây chúng ta sẽ nói về một trong những vùng như thế, địa điểm mà được các sĩ quan quân đội Liên Xô cũ nhắc đến như một nỗi ám hòn đảo ma nuốt chửng mọi thứ. Trong số hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ trên vùng biển Aran thuộc Trung Á, không có hòn đảo nào bí ẩn và dị thường như hòn đảo Basa Karmas. Ở hòn đảo này quanh năm được bao bọc bởi sương mù dày đặc. Hiểu theo tiếng Kazakh của người bản địa, đảo Basa Karmas có nghĩa là hòn đảo một đi không trở lại – điều gì khiến hòn đảo từng rộng 133 km vuông tính đến năm 1980 này lại trở thành một trong những khu vực bí ẩn nhất thế giới. Truyền thuyết kể lại rằng vào thế kỷ 13, người dân trên hòn đảo Basakamas buộc phải chạy trốn khỏi đảo để tránh sự tàn sát của quân Mông Cổ. Sau một thời gian ngắn, họ trở lại hòn đảo thì ngạc nhiên nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ. Quang cảnh xuất hiện tựa như hàng chục năm đã qua đi. Quân đội Mông Cổ xâm chiếm hòn đảo, bằng cách nào đó cũng bị giết sạch, phần còn lại thì thấu chạy. Điều kỳ lạ là người dân hòn đảo cho đến nay vẫn không hề biết là ai hay đạo quân nào đã đánh bại người Mông Cổ. Tuy nhiên, sau đó hàng loạt các hiện tượng kỳ quái liên tục xảy ra trên khắp hòn đảo, khiến cư dân nơi đây rất khiếp sợ – Cuối cùng, người dân trên đảo cũng chỉ lưu trú lại được vài tháng, rồi cũng chuyển đến nơi khác định cư. Tính cho đến nay, Basakamat trở thành nơi bị bỏ hoang. Cư dân cuối cùng của hòn đảo đã rời đi cách đây nhiều thập kỷ. Ở Basakamat, những điều kỳ lạ xuất hiện thường xuyên tới nỗi những dân cư sống gần hòn đảo đã gọi nó là cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác nơi có những sinh vật kỳ dị. Đầu tiên, Basakamat được cho là nơi trú ngụ của những sinh vật lạ thường, tự như chúng chưa từng đến từ trái đất mà đến từ một chiều không gian khác. Dân địa phương cho rằng họ đã nhìn thấy những sinh vật giống như những con chim khổng lồ bay lượn quanh đảo hay thấy những con rắn biển lớn bay trong vùng nước quanh đảo – đôi khi lại thấy những thủy quái khổng lồ có cổ dài lấp ló trong màn sương dày đặc. Thậm chí, đối với tất cả những ai từng dấn thân vào thám hiểm hòn đảo cũng đều biến mất một cách bí ẩn. Họ được kể lại là đã không bao giờ trở ra khi xâm nhập vào vùng đất cấm đó. Không chỉ được cho là nơi trú ngụ của các sinh vật khổng lồ đến dị thường, biết nuốt người sau màn sương dày đặc hòn đảo Pachacamac còn khiến tất cả các thiết bị hiện đại của con người bị vô hiệu hóa. Khi tiếp cận hòn đảo, đồng hồ đột nhiên ngừng hoạt động, la bàn bị vô hiệu hóa, kim la bàn xoay vòng, không thể định hướng. Kinh ngạc hơn nữa, người ta còn cảm thấy thời gian có lúc trôi rất chậm, có lúc lại trôi rất nhanh. Một số nhà khoa học phỏng đoán có thể trường điện từ nơi đây bằng một nguyên nhân chưa xác định nào đó đã bị xáo trộn khiến không gian và thời gian nơi đây bị bóp méo, tương tự như những gì đã xảy ra ở tam giác quỷ Bermuda. Liên Xô điều động máy bay, xe tăng vào giải mã. Một trong những sự việc kỳ lạ dẫn đến sự can thiệp của chính phủ Liên Xô và kể đến sự kiện xảy ra năm 1959. Sau nhiều năm trải qua những mùa ấm hơn, các hòn đảo và khu vực xung quanh Năm 1959, hòn đảo Pasakamat hứng chịu một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt. Một số người bản địa Kazakh sống gần hòn đảo nghĩ rằng Pasakamat có thể là nơi trữ đông lý tưởng cho nguồn thủy sản mà họ đánh bắt được trước đó, nên đã tiến vào khu vực này bất chấp những lời ngăn cản của trưởng làng. Tuy nhiên, mùa đông khắc nghiệt qua đi, mùa xuân ấm áp lại đến mà họ vẫn chưa trở về nhà người thân đã tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua mà không thấy bất cứ dấu hiệu nào của những người mất tích. Họ đã báo lên chính quyền. Chính phủ Liên Xô khi đó đã điều động một chiếc trực thăng để rà quét khu vực, tìm kiếm những người mất tích trên đảo Basakamat. Tuy nhiên, khi máy bay bay vào lớp sương mù dày đặc, các thiết bị trên khoang lái bị nhiễu loạn và dần hỏng từng thứ một. Hai phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp những lời cuối cùng xuất hiện trong bộ đàm của họ khi báo cáo khẩn cấp về tình hình lúc đó là họ nhìn thấy những vật thể hình elip xuất hiện mập mờ trong làn sương dày đặc. Ngay sau đó tín hiệu radio giữ căn cứ chỉ huy và trực thăng hoàn toàn im lặng. Sau khi chiếc trực thăng biến mất hoàn toàn trong làn sương mù dày đặc của hòn đảo kỳ dị, Liên Xô tiếp tục điều động một chiếc xe tăng có gắn dây cáp dài tiến vào khu vực hòn đảo kỳ lạ đội do thám trên chiếc xe tăng được lệnh phải giữ liên lạc liên tục trong quá trình tiến vào lớp sương mù dày đặc. Tuy nhiên, điều kỳ dị đến đáng sợ lại xảy ra một lần nữa. Tín hiệu radio lại im bặt sau khi xe tăng tiến vào màn sương mù. Mãi đến khi người ta tiến hành kéo chiếc xe tăng trở lại bằng dây cáp, bên trong hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ chiếc xe tăng như bị một lớp băng bao phủ. Các chuyên gia cao cuộc tìm nguyên nhân mất tích. Các mẫu vật nghi ngờ đều được đưa đến phòng thí nghiệm hiện đại ở Moscow để kiểm tra. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường như chất lạ, vật lạ hoặc manh mối quan trọng nào phục vụ cho cuộc điều tra. Khi không thể giải thích được những hiện tượng kỳ lạ bên trong lớp sương mù dày đặc ở hòn đảo Basakamat, đó là lúc người ta đồn đoán về những bí ẩn liên quan đến UFO và căn cứ của người ngoài hành tinh. Nhà nghiên cứu UFO người Nga Vadim Chernovos sau khi tìm hiểu các tài liệu cũ liên quan đến các hiện tượng không thể giải thích tại Pasakamac cho rằng lớp sương mù kia chính là tấm chắn bảo vệ một căn cứ bí mật nào đó bên trong hòn đảo. Lớp sương mù này có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị điện tử nhằm chống lại sự xâm nhập không mong muốn từ bên ngoài. Số phận của những người đã đến hòn đảo một đi không trở lại đó hiện giờ ra sao? bên trong màn sương mù dày đặc đang ẩn giấu bí mật to lớn nào. Liệu hòn đảo Basa Kamat có phải là căn cứ ngầm của người ngoài hành tinh hay nó là tác phẩm do con người tạo ra nhằm che giấu một bí mật khổng lồ nào đó? Tất cả câu hỏi này đều chưa có lời giải thích thỏa đáng. Tam giác quỷ Trung Quốc Trong lúc bí mật về đảo Basa Kamat vẫn chưa được giới khoa học giải mã thành công thì một phiên bản rùng rợn không kém cũng đã xuất hiện tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cách đây vài chục năm. Theo đó, nhiều hiện tượng kỳ bí đã liên tục xảy ra tại Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất quốc gia Đông Á này. Tổng cộng đã có hơn 200 con tàu bị chìm một cách bí ẩn trong giai đoạn từ 1960-1989 tại vùng phía bắc của hồ, gần ngôi đền tên Lao Dề khiến hơn 1.600 người thiệt mạng, 30 người sống sót đều lâm vào tình trạng thần trí điên loạn. Đặc biệt chỉ trong một ngày, cụ thể là ngày 3 tháng 8 năm 1985, có đến 13 tàu thuyền bị mất tích tại khu vực trên. Điểm chung của những con tàu xấu số là biến mất mà không tìm thấy xác và kết quả tương tự đối với tàu lớn có trọng tải 2.000 tấn. Theo lời người dân địa phương, bão tố có thể nổi lên bất kỳ lúc nào trên mặt hồ. Nếu bão nơi khác thường có dấu hiệu báo trước Báo gần đèn Lê xuất hiện chỉ trong chớp mắt và biến mất ngay sau đó. Vào năm 1977, người dân trong khu vực hợp lực xây ba đập nước, trong đó có một đập lọt vào khu vực Tam Giác Quỷ. Chỉ qua một đêm, cái đập dài 600 m, rộng 50 m và cao 5 m đã biến mất một cách lặng lẽ, không gây bất cứ tiếng động nào. Những người dân sống quanh hồ Bà Dương nhiều đời tin vào một truyền thuyết giải thích cho nguyên nhân sự huyền bí trên theo truyền thuyết này, vị hoàng đế có công sáng lập ra triều đại nhà Minh là Chu Nguyên Chương đã từng tham gia một trận chiến ở gần hồ Bà Dương. Đội quân của ông bị thất thế trước sức mạnh của đối thủ. Lối duy nhất ra khỏi hồ Bà Dương được gọi là cổng địa ngục, nối liền với dòng sông Dương Tử cũng đã bị kẻ địch bao vây. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nguy cấp thì đột nhiên có một con rùa biển khổng lồ bơi tới giải cứu hoàng đế đưa ông thoát khỏi thế gọng kìm an toàn. Sau này, khi giành được ngôi báu, nhớ ơn cứu mạng của con rùa thiên năm xưa, Chu Nguyên Chương đã cho xây một ngôi đền để tưởng nhớ công ơn của rùa thần. Và đó chính là ngôi đền Lao Dê vẫn nằm ở góc phía bắc của Hồ Bà Dương tới tận ngày nay. Người dân Hồ Bà Dương tin rằng chính con rùa thiên năm xưa đã đánh đấm các tàu thuyền xâm phạm khu vực linh thiêng của ngôi đền những người mê tín tin vào câu chuyện này, mỗi lần đi thuyền qua lại phía bắc của hồ Bà Dương đều sải tiền giấy, thắp nhang cúng thần rùa, mong thần ban cho họ bình an. Những con sóng kỳ lạ Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cố gắng giải mã bí ẩn của Hồ Bà Dương theo một cách khoa học. Nhờ những bức ảnh hồng ngoại, các nhà khoa học phát hiện ra rằng bên dưới khu vực dễ đắm tàu có một bãi cát lớn trải dài khoảng 2 km dưới lòng hồ. Họ nghi ngờ rằng chính thứ cát này đã ngăn dòng nước tạo ra những xoáy nước chết người, cuốn những tàu bè không may di chuyển tới vùng nước xoáy của nó và chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp cát. Trong nhiều năm trước, một phóng viên của Nhật báo Giang Tây tới thám hiểm vùng hồ và ngôi đền Lâu Dê đã phát hiện thấy một hiện tượng vô cùng lạ lùng. Khi người phóng viên này đứng trên khu vực của đền lâu Dê, quan sát thấy có một đợt gió mạnh khoảng cấp 3, cấp 4 thổi theo hướng từ Bắc tới Nam. Nhưng khi nhìn ra mặt hồ, anh thấy những con sóng trên hồ lại di chuyển theo hướng ngược lại. Tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này? Nhà báo trên vô cùng băn khoăn. Anh đã quyết định đi về phía hồ để tìm hiểu. Khi di chuyển về phía bắc khoảng 300 mét, anh cảm thấy sức gió có vẻ nhỏ hơn. Sau đó, anh quay ngược lại đi tiếp thêm chục mét nữa lại vẫn thấy có gió thổi phía trước. Vì vậy, anh lại quay ngược lại theo hướng ban đầu khoảng 300 mét và điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh thấy mình đứng đầu ngọn gió, gió thổi rất mạnh tới mức việc di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn hơn. Di chuyển thêm một đoạn, anh nhận ra rằng có hai ngọn gió thổi theo hướng ngược nhau ở phía bắc của hồ và anh đang đứng ở đường giao nhau của hai cơn gió. Nhưng những cơn gió liên tục thay đổi cường độ và gốc thổi theo thời gian. Đôi lúc nó thổi mạnh, lúc thổi yếu, tạo ra những đợt sóng trên hồ cũng rất khác và không giống như sóng ở những hồ nước bình thường. Sóng có lúc di chuyển thành một dòng và tạo thành một hình chữ V ngược khi nhìn từ bờ ra hồ. Sau này, khám phá của phóng viên tờ Nhật báo Giang Tây cũng đã được nhiều học giả tỏ ý quan tâm có thể sự khác thường của sóng và gió vùng Hồ Bà Dương đã tạo thành một cái bẫy bí hiểm nuốt chửng nhiều tàu thuyền một cách bí ẩn. Nhưng họ cũng tin rằng chắc chắn không chỉ có gió là nguyên nhân dẫn tới những bí ẩn này. Bởi trên thực tế, trong ngày mùng 5 tháng 3 năm 2010, một con tàu có trọng tải 1.000 tấn cũng đã đột nhiên biến mất không để lại dấu vết ở hồ Bà Dương, trong khi không hề có gió và sóng trên hồ thời điểm đó